chào anh em hôm nay bên công ty nhà tôi giới thiệu với anh em cái máy phân âm đa năng em nhá cái hàng này đi chơi cực kỳ cơ động vì không phải luồn bát đĩa quân vị bát đĩa quân vị xanh chín của sòng của sới 100% thì trước khi vào giới thiệu cái sản phẩm máy phân âm đa năng tôi kiểm tra bát đĩa cho anh em này bát đĩa bát đĩa nào cũng được anh em nhá đến sòng đến sới người ta cầm bát đĩa quân vị người ta đang chơi kệ người ta đúng, đúng duy nhất cái máy phân âm là anh em chỉ thắng tuyệt đối anh em này cái máy phân âm nó phân âm tất cả loại quân vị villa thăng long chắn đó bài thuốc đề vị bị xanh chín xoay xuyên hết em em hôm nay tôi làm video tôi cắt sẵn cái vị bài ra còn em đến nhà tôi thì vị nào cũng được em nhá lên thử hàng em lên trực tiếp bến xe mỹ đình bến xe giáp bát hoặc bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó thì là thực tế em lên em gọi trực tiếp cho tôi chín tám bốn ba một từ quý tám nhá nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thôi đã bán hàng 15 năm trong cái thế giới ngầm này rồi lên đồ đạc giá cả rất phải chăng cho anh em này vị là vị xanh chín tất nhiên là không thử làm trông không bao hút được rồi anh em này đây bát thì bát nào cũng vậy thôi đồ đồ đẳng cấp này anh em thử này Đấy nhá, bát đĩa tôi đã kiểm tra xong, bây tôi giới thiệu chi tiết về cái máy phân âm đa năng. Cái máy phân âm đa năng này nó hoạt động theo bốn nguyên lý sau đây anh em này. Đầu tiên đến sòng đến sới mà người ta có đồ bịp máy này có thể ăn theo được chín cái dãy tần số này nó sẽ sáng hết lên nó sẽ phá sóng tất cả tần số nó sẽ bắt được theo tín hiệu của đồ người ta đang bịp anh em ăn theo được còn trường hợp thứ hai xảy ra người ta không có đồ bịp vì sao anh em bịp trực tiếp trên cái máy này anh em nhá cái máy này đầu tiên nó hoạt động theo bốn nguyên lý đầu tiên nó sẽ thu âm thanh của quân vị xanh chín sau đó nó phân tích âm thanh tiếp theo sau khi đã phân tích xong nó ghi nhớ âm thanh ghi nhớ âm thanh xong bước cuối cùng trái quả nhịp rung trực tiếp trên máy này rung một đánh nẻ rung hai đánh chăn nó sáng nó sáng trực tiếp trên cái đèn số 5 này anh em nhá cực kỳ hiệu quả và cực kỳ đẳng cấp em trước khi đi chơi này trước khi chơi anh em bật sẵn cho tôi dí liền cho tôi phím số nhất sau anh em chuyển cho tôi sang phím số 3 là có thể là sáng năm đèn sau khi sáng năm đèn nó sẽ rung anh em nhá nó sẽ thu âm thanh thì em tôi sẽ đặt trực tiếp đây anh em cùng trải nghiệm giúp tôi anh em nhá thì cái đến phòng sới đó là có chẵn có sấp đôi này có ba trắng có ba đen là máy có thể thu được rồi anh em nhá thì tại sao máy có thể thu bằng quân vị bát đĩa xanh chín mà không phải luồn vị hay luồn bát luồn đĩa máy vẫn có thể thu một báo quả dung về máy được thì em hiểu rằng là cái câu hỏi đấy như rất nhiều anh em hỏi tôi rồi đây là đồ mới nhiều anh em còn chưa cập nhật anh em nhá thì em hiểu rằng này khi cái quân vị nó rơi quân sốc nó ra một cái tiếng vang khác quân ngửa nó ra một cái tiếng vang khác anh em nhá anh em thấy không thì khi bốn cái quân vị này nó đập vào trong cái lòng bát và nó tiếp xúc trực tiếp trên cái bề mặt của đĩa này thì nó sẽ ra những cái âm thanh trầm bỏng vang khác nhau như cái giọng nói của anh em có người nói thì vang người nói thì đanh người nói thì rất là trầm người nói thì ồm ồm nhá thì cái máy nó đã thu tín hiệu của cái quân dương sóc trước khi em đến này em thể chơi được rồi vào phòng sới 3 mét hất về bật sóc như tôi đi đến phòng sới người ta người ta sóc vài tiếng bạc anh em này tôi sóc để máy thu này sóc xong này kệ người ta này cứ 3 mét này có ba đen này có ba chẳng có sấp đôi đánh được anh em nhá có ba trắng này thêm tiếng sắp đôi là sau anh em này sắp đôi này anh em này thì như vậy tôi đã thu âm thanh của ba cái mặt vị rồi là bây giờ tôi có đánh rồi thì trước khi đánh anh em này có thể chỉnh nhịp rung theo ý của anh em anh em nhé chỉnh nhịp rung theo ý của anh em theo ý muốn thoải mái này bây giờ tôi sẽ để trực tiếp máy vào trong người để xem chơi nó có chuẩn không anh em nhé xem cái máy này có chuẩn đến mức độ như anh em mong muốn không này tôi sóc thực tế này như tôi đánh cái luôn anh em này bạc chẵn này mở bát này anh em thấy không chồng quân chồng vị đều hết cái hàng này là đồ mới em nhá nhiều anh em chưa hiểu anh em gọi hàng trực tiếp tôi lẹ này ba đen này đồ đạc không thể sai được để trải nghiệm cái hàng này là anh em phải gọi điện tôi để có cái đồ mới nhất bạc chẵn này đánh như đánh tay đôi luôn anh em thấy không trăm trận trăm thắng cờ bạc con bạc có già đến mấy nhìn cái đồ này phải chán luôn anh em nhá bạc chẵn tiếp này anh em thấy không thì em đi ý này trên thị trường với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều anh em quan tâm sản phẩm nhà alo tôi 09843148 nha nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại thôi không dùng số điện thoại thứ hai thì sau đây bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái máy này ra ngoài để anh em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi xem là cái độ chơi nó có chuẩn nó chính xác không anh em nhỉ đấy là tôi để trực tiếp cái máy này ra ngoài em nhá để anh em có thể chơi được này đây tôi để ra đây này em này cực kỳ chính xác luôn em này sóc xong một xuống này anh em này một rung này lẻ này anh em thấy không không thể sai được anh em nhá dung anh em phải chỉnh mạnh chỉnh nhẹ theo ý của anh em một này hai này chẵn này dung bao nhiêu đánh bấy nhiêu nhá không thể sai được đồ là đồ mới nhất rồi một này lẻ này anh em thấy không đồ chuẩn tôi không phải giới thiệu quá nhiều anh em quan tâm cái sản phẩm này anh em alo trực tiếp cho tôi để tư vấn miễn phí thì không chơi nữa anh em tắt nguồn này cho tôi anh em này anh em thấy không đấy rất là đơn giản hiệu quả nhá tôi hướng dẫn lại một bước nữa này anh em dí nút nguồn lên liền đây này chuyển sang phím số 3 là nó sẽ sáng năm đèn máy sẽ thu âm thanh có sấp đôi có ba trắng có ba đen là chơi được anh em này đấy thì cái đồ này là đồ đẳng cấp không phải đồn bát những quân vị thì em đi chơi ạ cái hàng này là hàng sạc anh em nhá anh em sạc giúp tôi hai tiếng đồng hồ đây, anh em cắm nó xanh này là anh em chơi liên tục 10 12 tiếng chơi trong rừng trong núi trong dương trong dãy rất là dài ngày không phải no anh em này không phải sợ luôn không chơi thì anh em tắt nó đi này cái hàng tôi bán ra đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm anh em nhá lên em không sợ mua về hàng giả hàng nhái hay là hàng kém chất lượng anh em nhá lên nhà tôi thì em thử hàng lên trực tiếp bến xe mỹ đình bến xe ra bát hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó bớt chút thời gian đi chỉ còn hơn chục ngày nữa tết thôi nha anh em nhá thì mua cái đồ chơi về tranh thủ chơi tết để kiếm một cái tết ấm no sum vầy thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan đến thiết bị cờ bạc bìm này máy đánh bài này kính áp tròng này bầu cua tài xỉu này ống cảm ứng giờ 6 này hay là bệ quét ngang quét thảm đánh bát đĩa đĩa nam châm đĩa khiển đĩa chiều anh em nhá hay là bát camera là nhà tôi đã cung cấp hết đồ đạc chuẩn chỉ cơ động anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em thì xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán cái máy phân âm đa năng là đồ mới nhất anh em nhá cái hàng này ạ là anh em đi chơi không phải sợ thua tha nó phân tích âm thanh chứ nó không nhờ anh em rất nhiều anh em hỏi tôi đây là đồ mới anh em hỏi tôi là nếu mà nó đi chơi mà không luồn bắt đĩa quân vị thì tại sao nó chơi được nó phân tích âm thanh dựa theo nguyên lý rơi của cái quân này em nhá thì khi về tôi sóc thử cho em một tiếng xanh chín này tôi sẽ không nói tôi sóc anh em nhá anh em thấy không thì khi nó văng cái quân của nhau ra âm thanh trầm bổng vang khác nhau em thì nó sẽ phân tích thu cái âm thanh từ trong lòng bát nó phân tích chứ không phải đánh quân cảm ứng mà phải luồn quân anh em nhá lên em phải hiểu về cái đồ như thế em quan tâm cái sản phẩm máy phân âm đa năng này em gọi cho tôi 0984 31 từ quý 8 nhé đồ đạc chuẩn chỉ bảo hành đổi mới cảm ơn anh em xem clip Xin chào anh em thì hôm nay bên công ty cờ bạc bịp là tôi giới thiệu với anh em cái máy phân âm đa năng nhá một trong đồ chơi đẳng cấp nhất đi chơi anh em không phải thiết kế sòng sới tôi khẳng định luôn này bát này đĩa này vị là xanh chín anh em nhá thì cũng chỉ còn 20 ngày nữa là cái Tết Nguyên đán năm 2020 thôi thì có một cái đồ chơi chuẩn không luồn bát đĩa không luồn quân vị thì anh em phải biết rằng là cái đồ nào đồ đẳng cấp nhất cơ động nhất thì khẳng định luôn cái máy phân âm đa năng này cái máy phân âm đa năng này nó hoạt động theo hai nguyên lý sau đây đầu tiên đó là đến sòng sới lạ anh em nhá đến sòng sới lạ và anh em không thiết kế được sòng sới anh em này thì là mình có cái đồ bích đúc trong người khẳng định là mình chiến thắng anh em đến nhà người ta mà có đồ bịp tất cả các dãy tần số nó sáng lên là máy này có thể ăn theo được đó là cái ưu việt nhất của cái máy này anh em nhá thứ hai mà anh em đến mà người ta không có đổ bịp anh em chơi bịp trực tiếp trên cái máy này cái máy này nó hoạt động theo bốn nguyên lý sau đây đầu tiên nó sẽ thu âm thanh sau đó nó phân tích cái âm thanh đấy và tiếp theo nó ghi nhớ âm thanh và bước cuối cùng là bước thứ bốn nó trả kết quả dung trực tiếp trên cái máy này nó nháy một đèn là cái đèn số 5 này là này, nháy hai đèn là chặn em nhá đến dòng sới cứ 3 mét hất về là anh em chơi chuẩn đét anh em này nó phân tích được tất cả loại vị villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em nhá em lên thử hàng cứ lên thực tế nhà tôi bến xe mỹ đình bến xe tắc bắc hà nội hoặc bến xe đông sài gòn đấy, anh em anh em gọi trực tiếp số điện thoại này cho tôi này không chín tám bốn ba một từ quý tám nhá nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại thôi anh em cứ gọi được tư vấn miễn phí về cái đồ này là một cái đồ đẳng cấp nhất anh em nhá thì tôi khẳng định luôn này bát đĩa quân vị là xanh chín anh em nhá bát đĩa thì bát đĩa của sòng của sới bát đĩa nào cũng được em này đồ đồ chuẩn đét luôn mình không đồn bát anh em nhá đĩa đĩa năm nghìn ngoài chợ anh em nhìn này Đấy, để anh em trải nghiệm thực tế về cái món hàng cái sản phẩm thì nhiều anh em thắc mắc hỏi tôi là tại sao đồ nó có thể đẳng cấp hiệu quả thế tôi khẳng định luôn đây là một cái món đồ tuyệt chiêu cuối mà nhà tôi nhập trực tiếp đến nước ngoài thì có một số lượng rất có hạn nó không còn quá nhiều sắp đến tết rồi hàng đang cháy anh em mua hàng được cái giá nó rẻ ưu ái cái máy nó phân âm tất cả loại vị anh em nhá villa thăng long chắn đó bài thuốc ok thì tôi khẳng định luôn này vị là vị xanh chín rồi tất nhiên thử làm châm không hút anh em này đây là nam châm anh em nhá thử nam châm không hút đĩa như thế này anh em này về bát những cái test bát kiểm tra bát cho anh em để anh em cực kỳ là thoải mái luôn là video là không có giản dựng cắt ghép gì cả anh em này Đấy, đồ thì tôi kiểm tra xong chỉnh sửa xong rồi để cái đồ đẳng cấp nhất thì cái máy này anh em này tôi hướng dẫn này đến dòng sới em nhá 3 mét hết về em đúc túi quần hay túi áo ngụy trang chân ống đồng thì đã tùy anh em để đúc làm sao nó kín đáo thì đến dòng sới anh em chơi như thế nào anh em dí liền cho tôi nút quần này sau em chuyển cho tôi sang phím số 3 anh em nhá sau khi phím số 3 này, này nó lên nó bốn đèn này anh em này là anh em có thể chơi được anh em nhá bốn đèn như thế thì anh em đúc cái máy vào trong người anh em này đây, tôi để trực tiếp đây đúc máy trong người thì anh em bỏ khoảng 5 6 tiếng bạc anh em nhá để cho máy nó thu âm nó phân tích thì anh em hiểu rằng khi cái quân nó rơi tự do quân sốc quân ngửa nó ra một cái âm thanh khác cái âm sốc này nó ra một cái âm thanh khác thì khi trong lòng bát này bốn cái quân vị này nó sóc nó vang to làm bát nó ra cái âm thanh khác nhau tiếng vang khác nhau thì cái máy nó sẽ thu được cái âm thanh đấy em nhá thì nó sẽ phân tích được âm thanh âm thanh và nó ghi nhớ lại nó trái quả đến sau tiếp theo nó đoán cái tỷ lệ chính xác nó 90 95 phần trăm anh em nhá nó thu là thu âm thanh của quân vị thành ra là quân vị bát đĩa xanh chín nó không phải luồn bát luồn đĩa hay luồn vị cảm ứng như đánh ngày xưa anh em để anh em hiểu thì anh em vào sới cho là nó đánh thoải mái đánh trước đánh sau kệ ta cứ có sấp đôi có ba trắng có ba đen này anh em đánh được còn cái tứ tử anh em bỏ ra làm ăn nhá tại vì trước khi em đánh bạc cái tứ tử rất ít khi xảy ra anh em này tôi sóc này đủ bốn đèn nhá là anh em có thể chơi được này anh em sóc xong đặt xuống này anh em này mở vài ba tiếng bạc ra đủ này tứ tử này có tứ tử là tốt anh em nhá chỉ cần ba trắng ba đen với sấp đôi là ok này mở bát này ba trắng này anh em này nó chồng quân chồng vị nó không quan trọng nha mình thu là thu âm thanh anh em này khi mình yên tĩnh em nghe tiếng quân nó vơ văng này em thấy không những con cờ bạc già nó nghe tiếng nó đã biết rồi thì mình không nghe được thì mình đánh bằng máy em này ba trắng có ba đen có này anh em đánh cả sấp đôi là xong em nhá em này cực kỳ đơn giản mở sấp đôi này đấy thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cái dung cho nó mạnh lên một tí để anh em đi chơi anh em nhá để anh em đi chơi cho nó thoải mái ra đây tôi quay ra tôi để chỉnh dung mạnh này để anh em có thể cảm nhận cùng với tôi anh em nhá đấy anh em đến anh nhà tôi em thử hàng thử thoải mái này tôi sắp thực tế này dung tôi để khá mạnh anh em này em để đèn ý số đèn số 5 này một này đèn số 5 anh em nhé một dung chắc chắn trong ba trong đĩa là nẻ rồi anh em này cờ bạc con bạc quá già rồi đánh nẻ này anh em thấy không chồng quân chồng vị cái tiếng này không khó có thể phát hiện ra máy cũng có thể phát hiện ra anh em này không đánh xanh chín em nhá một đèn này hai đèn này chắc chắn là bạc chẵn rồi cờ bạc già nhìn những cái tiếng bạc đánh chuẩn này trắng luôn này anh em thấy không trăm nghe không bằng một thấy trăm thấy không bằng một nhìn người khuôn của khó con bạc thì già mình chơi là chơi đồ đẳng cấp anh em nhá một này bạc lẻ này tỷ lẻ này lẻ ngoài tỷ này anh em thấy không không thể sai được nhá đồ đạc là bát đĩa quân vị là mình không liên quan nó là xanh chín một này sóc xong y quân bát đặt xuống là sẽ là lẻ này dung bao nhiêu đánh đúng bấy nhiêu anh em nhá dung anh em thể chỉnh cái nhịp dung được anh em không sợ nó dung to như này sóc xong đặt xuống này một này bạc trắng này một là bạc lẻ anh em này mở bát này mát tay sóc lẻ ba đen này anh em này tập trung nhìn cái đèn số 5 em nhá cứ 3 mét hết về đúc túi quần thì áo ngụy trang cho đồng đồng để tùy anh em một này bạc lẻ này em thấy mát tay sóc cầu lẻ luôn đẹp lẻ luôn này sóc mạnh một chút này sóc mạnh sóc nhẹ không ảnh hưởng gì anh em nhá thì anh em ý này trên thị trường về hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng nhiều tết rồi bán cờ bạc đổ rất rộ nhiều anh em cơ sở bán hàng không uy tín bán hàng quán cà phê quán nước quán xá đến anh em mua hàng ngậm đắng nuốt cay nhà tôi bán là có cơ sở đồng hàng lên được thử thoải mái em nhá lẹ này vẫn đứng ba đen này này bạc bẹt lẻ không thóc này đặt xuống này anh em quan tâm anh em gọi trực tiếp tôi nhá không chín tám bốn ba một tám vẫn cầu lẹ này anh em là ba đen đi ba trắng nhá đấy thì trong vài ba tiếng bạc thì tôi test cái độ chính xác của nó anh em lên tôi cứ thử hàng thử hàng thoải mái anh em nhá lên anh em lên trực tiếp bến xe em đình bến xe giáp bát hà nội hoặc bến xe em đông sài gòn gần đâu quá đó bớt chút thời gian đi để anh em giao lưu với nhau còn em bất tiện công việc không thu xếp được tôi gửi di khách xe ca thì xem hàng kiểm tra đúng là thanh toán hàng tôi là công ty nên bán ra có tem mát có bảo hành đổi mới một tháng có đổi miễn phí cho anh em trong vòng một năm là bảo hành miễn phí nuôi anh em nhá em quan tâm cái sản phẩm nhà alo tôi 09843148 nhà tôi là công ty nên giá cả là phải chăng nhất nhá máy phân âm đa năng một trong đồ chơi hiệu quả nhất chính xác nhất thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị liên quan đến cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại động giải bài thành không em không chơi này em tắt giúp tôi ngồi này đi này Anh em này anh em lưu ý nhé cái hàng này nó chơi nó chơi là sạc này rất là cơ động anh em nhá em cắm cái sạc này vào này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 anh em cho vào cái lá nào anh em có thể đổi anh em rất là nhanh này anh em nhá rất là chuẩn luôn siêu nhanh siêu tốc độ không ồn và máy này là cái ví này là ví của Nhật anh em nhá Đấy, không phải như nhiều loại cơ sở bán cái ví của Trung Quốc rất là kém luôn anh em này em thấy không siêu nhanh luôn đấy đây ví ví da có tất cả các loại màu khác nhau là tôi đều có hết anh em nhá đấy, hay là cái điện thoại đổi bài hay điện thoại thì iPhone Samsung Oppo thì tôi đều có hết này đổi rất nhiều bài, bài nào đổi được nhá đây này một cái bài đắp một k này đây là bài xanh này bài nào đổi được nên em hoàn toàn yên tâm luôn đấy rất là đơn giản luôn đổi phát ra này anh em này đấy hay là cái áo đổi bài thế anh em nhá cái áo đổi bài thì khi anh em chơi anh em này đổi anh em này rất đơn giản thôi thì anh em sạc đầy ba bốn tiếng thì sạc càng đầy đổi càng nhanh em nhá đó anh em nhìn này áo tất cả các loại áo mùa đông mùa hè đều có hết nhưng mà tôi đi vào chi tiết hơn về cái đồ em này đầu tiên đó là cái ví đổi bài nhiều anh em hỏi là chơi như thế nào sử dụng ra làm sao rất là đơn giản anh em nhá thì trong cái cuộc chơi ví dụ này tôi đặt đây cho anh em biết này thì trong cuộc chơi ví dụ anh em đánh ba cây đúng không nhưng anh em hỏi tôi câu hỏi là thiếu tư duy là anh ơi bây giờ, bây giờ muốn đổi lá nào được cả anh em đừng bao hỏi câu đấy nha anh em đã người đi anh đồ cờ bạc là anh em phải biết là chơi như nào đừng hỏi cái câu hỏi nó rất là buồn cười trong 52 lá bài này anh em cho con át này vào đúng không thì tức là trong bài là nó đang thiếu một cái con át anh em hiểu ý tôi nói chưa đấy thì khi anh em phải nhớ là anh em đang đúc con át ở trong đấy khi anh em gặp cái ván nào anh em cần anh em muốn đổi con át ra đấy, anh em như này bảy em chín thôi anh em muốn đổ bỏ con át ra thì anh em lấy con át đấy ra anh em hiểu ý tôi nói chưa ví dụ anh em đánh ba cây mà nó là bốn nút này anh em nhớ trong này có con át thì anh em chỉ cần khéo léo anh em đổi này anh em này như này này rất đơn giản luôn này anh em cầm như này đúng không em đặt lên như này như này đấy, khi anh em có thể đổi phát nào nó ra ngay em nhá đây rất đơn giản nếu khi mình để úp vào như này đấy khi mà chín điểm này em hiểu chưa đấy như anh em hỏi tôi là là anh ơi đổi được như thế nọ như kia đây ra con sáu này anh em cầm như này đúng không khi em đi chơi ạ đây anh em chỉ đặt như này anh em vào này về phát này là nó ra ngay bốn con này anh em nhìn này đây nó về vào phát nó sắp ra luôn này anh em thấy không rất đơn giản thôi không gì khó đây là đặt miết vào như này này đấy đặt phát mướm phát là ra luôn này đấy mướm phát là ra luôn này nó tự động nó hút nó ra luôn bài anh em nhá đấy thì khi mình chơi mình phải lựa mình đổi khi nào mình không muốn đổi nữa mình bấm cái nút này ta bài luôn này anh em này rất là hiệu quả em nhá thì đây là tôi quay video tôi bấm như thế nhưng khi em đi chơi thì mình phải khéo léo nên nó không phải rất đơn giản thôi cái ví này đúc tiền như bình thường này nó có cái à, sạc sạc dây sạc đặt trong này nhà ngôi dây sạc này đó thì đi kèm một cái sạc ví ví da rất là tốt anh là ví này này em nhìn này đó đây ví này cạo thoải mái em này đây ví xịn này cạo thoải mái luôn này anh em này không bao sơ sát được anh em nhá chuẩn đét luôn đồ này đồ đẳng cấp này ví này ví nhật anh em nhá thì ví các loại màu màu đen màu lâu các loại ví dài ví ngắn là nhà tôi đều có hết em nha đấy ví thì bảo hành ví áo đổi bài thứ tất cả đều bảo hành một năm hết đấy thì cái điện thoại đổi bài đi chơi công dụng nó cũng như thế thôi anh em nhá không khác gì cả anh em đặt cái điện thoại đây đúng không thì em đánh bài chia bài như bình thường như này đấy cái nào anh em không thích ví dụ ba nút tiếng này đúng không tôi không thích thì tôi giấu luôn cái con chín vào đây đúng không đấy tôi giấu luôn cái con chín vào đây thì khi ván sau anh em đánh đúng không thì anh em biết rằng em đánh nó đánh như thế nào nó rất đơn giản thôi anh em chia bài ra như này đúng không em nhớ trong anh em để có chín rô anh em nhá thì để mình chơi làm sao nó hợp lý đúng không đây mình tám ví dụ đánh ba cây đây mình à, ví dụ đây là ba cây đi đây tôi đang đánh uh, liêng đây ví dụ đây là ba cây thì anh em có con chín ở đây thì anh em đây đang tám nút em không cần đổi làm gì cả đúng không nhà đây tám thôi này mình đánh mình phải biết là sao đổi như nào nó hợp lý đúng không ví dụ anh em ba đánh ba cây lên cái bán 5 nút như thế này như thế anh em đây là cái bài này hai con năm cơ là tôi ờ, để lẫn bài vào này đây như này này nó là 6 nút thì anh em nhớ trong này có con 9 thì anh em đổi nó rất đơn giản thôi nó không có gì khó cả cũng như y như cái ví anh em này em lại đặt ra như này nó không khác gì cái ví của anh em cả anh em nha nó không khác một cái gì cả để anh em chơi này anh em này vào này là nó sẽ ra luôn cho anh em anh em nhá rất đơn giản luôn này thích con nào ra là con đấy, đấy rất là cơ động thì cái điện thoại này tất cả các mẫu điện thoại Samsung iPhone Oppo rất đơn giản và đặc biệt là áo đổi bài cái mùa đông này rồi áo áo phao tất cả loại áo nhá anh em chỉ cần báo tôi chiều cao cân nặng là tôi sẽ cho anh em cái mẫu áo và cái cân nặng chiều cao để vừa xem là size XL hay là 2XL hay size S để tùy anh em cái áo này là áo cổ tròn hay áo cộc áo phao đều có áo hình thức rất là đẹp áo là áo mới luôn em nhá không chưa sử dụng lần nào cả áo là áo mới đẹp anh em nhìn này đổi rất đơn giản thôi thì cái áo này rất là đẹp anh em đi chơi tán gái bình thường đi ăn cỗ ăn hỏi vô tư xong người ta đánh bạc anh em chơi nuôi anh em nhìn này Đấy, em thích cho ra cho nó ra này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 là nó đổi bài là anh em đi đánh là không cầm bài không luồn bài bài là bài của người ta bài nào cũng được đều đổi được hết anh em nhá anh em phải như cho tôi điều đấy mình không dùng bài mình chỉ dùng đúng cái ví thôi đấy người ta chơi bài gì chơi môn gì thì tôi đánh phẩm thì đúc vào đây hay đánh liêng đánh ba cây thì là tùy anh em nhá chứ không phải em hỏi tôi là có phải luồn bài không anh em nhá bài là bài ai cũng được đấy mình không luồn bài đấy là cái ưu việt lớn nhất của nó là không phải cầm bài đi bài nào thì người ta chơi thì mình đổi bài đấy em nhá để em hiểu rằng là cái này đánh nó không liên quan đến bài lá đấy cái cơ động của nó để đi chơi rất là chính xác chuẩn trăm phần trăm luôn đấy cái giá cả nó lại rất là phải chăng đấy giá cả thì rất là nhỏ thôi để em đi chơi học sinh các em học sinh mua được em nhá hay là các bác công nhân đấy thì em lên thử hàng thực tế hoặc anh em từ xe khách xe ca kiểm tra xem hàng thử hàng đúng hàng thanh toán cảm ơn anh em xem video